Rồi thì chúng ta có thể áp dụng nè Đối với cây dừa mọng Cây dừa mọng mà chúng ta lụm ngoài vườn hoặc là Cây gáo nó là cái gáo siêu mini Thì cô chú anh chị nè Ở nhà có những cây như thế này thì dùng cách này củ hủ dừa là nằm ngay đây ha mọi người Dùng cái lá bên ngoài này để làm lá thở hay không được cắt nghe Cắt hơi xéo như thế này Cắt ngọt Đó Để tạo điều kiện rồi hello cô chú anh chị mình trở lại với kênh bonsai dừa Quảng Linh ha thì hôm nay à, Linh sẽ làm một cái clip thể theo à, lời yêu cầu của một số cô chú anh chị là chỉ à, cái cách hạ đọt à, hạ tông hạ tông mà cắt đọt à, cho cây dừa bonsai như thế nào thì à, hôm nay Linh sẽ làm cái clip nhỏ này để gửi đến à, tất cả cô chú anh chị mình à, đang thắc mắc à, à, cái cách hạ như thế nào và hạ nó có chết hay không rồi ngay sau đây Linh sẽ quay cận vô để hướng dẫn cô chú anh chị mình à, chi tiết hơn nha rồi để chúng ta hạ được tông cây dừa bonsai à, theo cái cách là cắt ngang cắt ngang đọt mọi người thì linh có hướng dẫn của chú anh chị rồi thì à, bây giờ à, linh sẽ hướng dẫn lại để à, cho cô chú anh chị mình dễ hiểu hơn tại vì có một số cô chú anh chị chưa hiểu có gọi điện hỏi linh với à, một số cô chú anh chị cũng sợ cắt ngang như thế này thì cái cây nó chết và cái cách cắt là như thế nào à, chúng ta cắt á, cũng rất là đơn giản thôi thì đối với những cây này cái cây này cái nó linh để lâu quá nó bị hư cái dáng này nè đó thì chúng ta có thể áp dụng nè đối với cây dừa mọng cây dừa mọng mà chúng ta lụm ngoài vườn hoặc là mua những cây dừa giống về để chơi bonsai á mọi người thì chúng ta cũng dùng cái cách cắt ngang này đó để cho nó lùng lại hoặc là những cái cây dáng cao những cái cây mọng hơi cao hơn hoặc là những cái cây bị hư dáng như thế này đó nó lên cao mà linh không muốn à, nó chơi cái tông cao tại vì cái cái cái ừ, cây này nè mọi người cái gáo nó là cái gáo siêu mini đó mọi người cái gáo thấy cái gáo rất là nhỏ đó linh uống cái bộ rễ từ nhỏ nè bộ rễ rất là đẹp tại cái này linh để trong cái cái, cái gốc rồi quên cắt nó đi chứ là lúc là linh cắt nó nhỏ xíu xíu à đó rồi dưới linh cũng muốn cho cắt ngang để tạo cho cái bộ đế của nó già thêm nữa đó để mình làm một cái tác phẩm tuyệt vời mọi người làm vừa bonsai thì chúng ta phải làm à, chững bonsai á, thì chúng ta phải làm từ từ và lâu năm nó mới đẹp ha đó linh muốn nuôi cái cây này nè rễ mọi người thấy cái bộ rễ nó nè rất là tuyệt ha gáo thì si mini đó linh cũng à, nuôi lâu rồi cái cái cái gốc bay lớn này là linh cũng nuôi rất là lâu rồi đó mọi người nè nó tới đây luôn nè bây giờ linh muốn nó ngóc lên nó ngóc thẳng lên trên đây nó ngóc thẳng lên trên đây mà nó lùng lại khoảng tầm ngang đây thôi mọi người cho nên mình dùng cái cách này thì cô chú anh chị nào ở nhà có những cây như thế này thì dùng cách này đó cô chú anh chị cứ cắt những cái lá thừa đi những cái lá thừa này cắt đi nè ha rồi <clears throat> những cái lá này những cái lá này chúng ta sẽ xuống sẽ xuống tầm ngang đây thôi cái cổ hủ dừa là nó nằm ngay đây cổ hủ dừa là nó nằm ngay đây ha mọi người chúng ta cắt là chúng ta cắt bỏ lên trên đây tầm khoảng 2 phân 1 phân 2 phân 2 phân đến 3 phân là Linh sẽ cắt ngang đây nè đó cho nên chúng ta cắt tới đây thôi là chúng ta dùng cái lá dùng cái lá bên ngoài này dùng cái lá bên ngoài này để làm lá thở hay mọi người bên đây chúng ta cũng cắt như thế luôn rồi lấy nhẹ cái này ra đó cái lá này nè là chúng ta dùng làm dùng làm lá thở nè còn những cái lá với cái đọt này là chúng ta xử nó luôn xử nó một cách thiệt là ngọt ha mọi người linh sẽ cắt ở ngoài vô cho mọi người dễ thấy mọi người cắt á, không nên cắt ngang như thế này ha à, tại sao tại sao chúng ta không nên cắt ngang chúng ta cắt ngang như thế này nè chúng ta tưới nước đồ này kia nọ đó hoặc mưa đó là nước nó sẽ ứ dễ gây úng chúng ta cắt xéo như thế này mưa đầu này kia nước chúng ta tưới nước rồi đó là nó có thể chảy xuống được nha mọi người thì nó hạn chế cái việc là cái cây của chúng ta bị hư mọi người nên lưu ý ha lưu ý là chúng ta không được cắt nghe mà cắt hơi xéo như thế này ha mọi người rồi mọi người nhớ chưa rồi bây giờ là chúng ta tiến hành cắt thôi chúng ta cứ cắt xéo chút nè bỏ từ cái cái à, đây nè đây là cái cổ hủ nó nằm nè ngay đây thì chúng ta cắt cao lên và tầm khoảng 3 phân 3 phân hoặc 2 phân mọi người muốn chắc cứu hơn thì cắt ba phân đi đó linh cắt ở đây là khoảng một hai nè hai hai phân hai phân là hai phân ngoài đến ba phân đó thì chúng ta cắt ngang đây chúng ta cắt ngọt nha dùng cây dao thiệt bén cắt ngọt đó để tạo điều kiện đây mọi người thấy không chúng ta cắt ngọt như thế này để tạo điều kiện có mưa đầu này kia đó nó giọt giọt xuống nó không ứ lại nó gây hư cái đọt của chúng ta ha rồi mọi người là nhớ là chừa cái lá để là cho nó làm lá thở nha đó cái lá này nè chúng ta sẽ à, làm lá thở để à, trao đổi chắc cho nó mọi người cái cây thì nó thừa nó trao đổi chắc chúng ta phải chừa cái lá một rồi chúng ta cứ bỏ cái xó nào đi từ từ từ từ đừng có chú ý đến đó đến khi nó lên lại mọc ra cái đọt sau là bảo đảm với mọi người nó mọc ra được ok rồi là lúc đó lá nó đã trẻ rồi đó lá nó đã trẻ rồi ha nó trẻ rồi là nó lùng lại chúng ta xử lý lùng lại làm sao để cho thích hợp với cái cái cái, cái gáo nhỏ này thì nó rất là ok rồi mọi người lưu ý nữa là khi chúng ta mới cắt như thế này là chúng ta để ờ, cái nơi đừng cho nước vô và đừng tưới nước cho nó đó để 5-7 ngày sau là chúng ta tưới nước ha để tưới vào đây nè 5-7 ngày sau nó sẽ tự động tạo một cái màng bảo vệ màng bảo vệ ha cái cây lúc nào nó cũng tự động tạo một màn bảo vệ thì lúc đó à, tưới nước đồ là ok nhưng mà cũng hạn chế thôi đó còn chúng ta cắt xéo như thế này thì hạn chế có khi nước mưa đâu đó nó mưa nhiều quá đó nó à, làm úng còn chúng ta cắt xéo như thế này nó sẽ chảy xuống nó chảy xuống ha mọi người rồi rồi cây này chúng ta cũng làm y theo gan như vậy thôi cây này thì cũng uh, linh chuyển đổi dáng thế rồi gãy đầu là uống hết trơn rồi nhưng mà cái gốc thì nó không được ok mấy nó đối với linh là cái cây này là nó không được ok chứ mà à, ờ, chứ cái nuôi như thế này là gà, tách tách cái lá này ra là tách cái lá này ra nữa là là bỏ cái lá này hai ba bữa nữa nuôi thêm nữa là nó là ok mọi người nhưng đối với linh là linh làm cái cây là phải ra cho nó đẹp cho nó chuẩn ha cây này thì chúng ta cũng cắt như thế thôi đó rồi mọi người cứ cắt lên miếng như thế đó rồi cắt như thế ha còn ở trong đây á, đúng ra là cái cây này linh à, bỏ hai lá này nuôi từ cái lá đọt non trong đây này là nó khá là ok cái lá này để linh cắt ra cái lá này nó còn nhỏ nếu nhỏ thì linh nuôi chứ cắt ngang thì nó cũng mất khá là nhiều thời gian nhưng mà cắt ngang thì nó sẽ rất là đẹp mọi người ha cái này cái nách lá của nó nằm tầm ngay đây cái lá nó hơi dài à mọi người linh muốn cái cây này để linh kiếm lại để linh kiếm lại xem cái nách lá của nó để xem chúng ta có thể giữ lại được hay không để chúng ta cắt ngang á là nó mất khá là nhiều thời gian mọi người cắt ngang là chúng ta mất khá là nhiều thời gian cho nó nữa nhưng mà làm lâu thì nó đẹp à, cái nách lá nó nằm ngay đây vậy là cái cái cây này còn còn cứu được mọi người còn cứu lùng được tại linh làm là tông lùng lùng không à linh không thích tông cao chứ tông cao thì cái này linh tỉa lá ra là linh để luôn rồi đó rồi vậy là cái này còn ok vậy linh để lại cây này à, cứ để đây cho nó mọc cho cái đọt này mọc bên trong từ từ cắt bỏ hai lá bên ngoài đó thì à, sau này chúng ta sẽ cắt luôn cái lá này bỏ giữ được là cái đọt non này đó. nuôi cây như thế mới đẹp mọi người chứ không phải là cứ lên là tách tách ra đâu là cái đó là vừa bình thường còn chúng ta nuôi chẩn bonsai thì mất thêm nhiều thời gian thì cây chúng ta mới đẹp rồi đối với cây này cây này là dán chật gốc cũng to nè đó linh để quên không có cắt rồi linh mới tỉa tỉa ra tính làm tông cao nhưng mà suy nghĩ lại tông cao không đẹp ừ, tại vì linh không có thích làm tông cao đó chúng ta cắt bỏ linh chỉ làm những cây tông nhỏ nhỏ những cây bonsai tông nhỏ nhỏ nó mới đẹp mọi người bự quá nó không đẹp đâu cái này chúng ta cũng cắt như thế đâu cái góc từ đây lên đây luôn nè mọi người đó rồi cái cây này cái lá này là chúng ta chọn làm để làm lá thở chọn để làm lá thở cho nó ha đó linh xin nhắc lại là mọi người cắt mọi người cắt là cắt xéo và cắt xong để năm bảy ngày chúng ta mới tưới nước vào cái chỗ cái vết cắt nha để hạn chế nó bị úng hư mọi người rồi như cái cây này cái cổ hủ nó nằm từ đây vô nè đó mọi người có thể để ý là biết cái cổ hủ nó đâu đó chúng ta không nên cắt xéo vô đây nha để nước nó chảy vô trong cái bẻ này là nó sẽ ứ lại đây nè nó cũng gây bị úng đó ha chúng ta cắt lúc nào là nó cũng hướng ra ngoài để cho nước nó chảy ra ngoài này đó rồi linh sẽ cắt cho mọi người xem chúng ta nhớ cắt cho nó ngọt cho nó ngọt ha rồi đây đó cắt hướng xéo đây để nước nó chảy ra đây không được cắt để cho nước nó chảy vô bên trong này ha mọi người đó hồi nãy linh quên nói chúng ta cắt mà chảy vào đây nó ứ đây nó dễ bị bị bị uh, úng lắm đó cắt làm sao để cho nó chảy ngược ra ngoài này mọi người cứ cắt như thế nè cái này là linh cắt chưa dốc lắm nè chúng ta gọt lại rồi ok nè đó từ từ nó sẽ mọc lên mọi người cái lá này là dùng cái lá thở sau này cây mọc lên lá nó sẽ trẻ nó sẽ thành lá trẻ và đảm với mọi người luôn tại cái gốc này rất là to rồi nó mọc lên nữa chúng ta sẽ tạo ra một cái bộ đế ok rồi lúc nó mọc lên là mấy cái bẹ này nó hình thành thành cái cái ờ, cái bộ đế thêm nữa ok nữa rồi nó sẽ mọc ra cái lá trẻ đó lúc đó chúng ta có được bộ rễ thì có rồi rễ rất là già có đế nó lá trẻ luôn đó, thì chúng ta có được cái cây này rất là tuyệt vời nhưng mà thời gian rất là lâu hay mọi người đó rất là đơn giản thôi cái cách uh, cắt để hạ tông cho cây dừa bonsai thì như thế thôi mọi người đối những cây dừa mộng á, thì mọi người á, không cần phải chừa cái lá thở luôn ha cây dừa mộng chúng ta lụm ngoài vườn vô rồi chúng ta lột ra chúng ta ôm uh, vô cái chậu thấy nó ok rồi thì chúng ta cứ cắt ngang luôn những cái cây dừa mộng đó chúng ta không cần phải chữa lá thở như thế này ha rồi xin à, chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật là đẹp đó chúng ta chơi à, trưng trong phòng khách trong phòng làm việc để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai rồi clip của linh à, xin à, tạm dừng ở đây à, xin hẹn lại tất cả cô chú anh chị mình à, trong những clip về kỹ thuật dừa bonsai trên kênh bonsai dừa hoàng linh rồi chào tạm biệt mọi người ha